mình sẽ chơi bằng 500 và hộp chén nào anh em đổ cũng được tô nào đổ cũng được đi chơi thì bắt buộc anh em phải bỏ được hộp của mình vô nha hộp này thì nói chung là nhìn ở bên ngoài thì nói chung là nó giống với hộp chợ tới 98 phần trăm trừ khi trẻ hộp ra mới biết đây là một bộ hộp công chuyện hộp này mình cho anh em soi đèn thoải mái nói chung là kiểm tra bên ngoài thoải mái không thể nào mà người ta biết được đây là một bộ hộp công chuyện trừ khi trẻ ra nha đó là cái phần tan tích ở hộp còn à, cái cách chơi thì mình bỏ vô hộp vô rồi mình đổ khi mà mình đổ mình muốn nó về theo ý muốn của mình thì anh em chỉ cần đưa cái thanh 500 này vô là nó sẽ về theo ý muốn của anh em anh em muốn ra số nào nó sẽ ra số đó muốn ra cặp nào nó sẽ ra cặp đó anh em muốn làm số mấy anh em đặt mình mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em thì uh, cái thanh 500 này thì mình cũng hướng dẫn sơ qua cho những anh em nào mà chưa hình dung được thì hộp cái bộ này dành riêng cho những anh em mà ngồi ở trên bàn chơi nha bộ này ngồi trên bàn chơi mới được thì à, cái thanh 500 này anh em sẽ chẻ ra làm 3 làm 4 càng lớn thì nó hít càng mạnh thì mình chẻ ra khoảng 1 phần tư này thôi anh em à, cấy nó vô chiếc dép hoặc là anh em bỏ vô cái điện thoại cùi bắp như thế này anh em cầm ở tay anh em chơi khi mà mình muốn nó về theo về theo ý muốn của mình thì mình chỉ cần đưa thanh 500 vô là nó sẽ về đây mình làm thử cho anh em coi nè đó đây cái này là cặp nhất nha đó đổ cặp nhất nè rồi bây giờ muốn qua cặp lục nè đây cho qua cặp lục nè đó ờ, bây giờ cho qua cặp lục nha đó thì à, đây là cái bộ đầu tiên chơi bằng 500 tiếp tới thì mình sẽ test cho anh em coi hướng dẫn cho anh em cái cách chơi khi mà mình đổ cái ngựa ngồi dưới đất thì ngồi ở dưới đất mình sẽ không chơi bằng à, bộ hột 500 này được bắt buộc anh em phải chơi bằng cái à, bệ khiển thì à, những trường hợp mà phải xài bệ khiển á, một là ngồi dưới đất ngồi ở nền hai là chơi ở bàn nhưng mà cái bàn đó nó dày 10 phân 20 phân thì cái này không thể nào đẩy nổi bắt buộc phải chôn bệ chơi dưới đất thì cậy gạch lên chôn xuống gạch còn chơi dưới bàn thì tiện bàn ra nhét cái bệ vô thì khi mà chơi thì anh em đổ khi nào anh em muốn nó về thì anh em chỉ cần bấm remote là nó sẽ nhảy cái hộp này theo ý muốn của anh em vừa đổ vừa bấm đó thì đây là cái bộ thứ hai chơi bằng à, bệ khiển thì à, đây là hai cái bộ đồ chơi để hỗ trợ cho anh em đi à, đổ cá ngựa anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 0909 704 số 4 thì mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì anh em cố gắng lên tận nơi coi hàng kiểm tra hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái